thuộc Ngọc Đường, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc cầu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ, ngày mậu thân, tức can sinh chi, nghĩa là thổ sinh chua kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại dịch thổ, kỵ tuổi, nhâm dần, giáp dần, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ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 khai trương sau kính tâm tốt đối với an táng, sau tam hợp tốt mọi việc. Sau sáu trong ngày gồm có sau đại hao tự khí, quan phú, sáu mọi việc, sau nguyệt yếm đại họa, sáu đối với xuất hành. Và ngày hôm nay là ngày vạn vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc, và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nha. Tử vi thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Trong ngày gặp được cục diện ngủ hành tam hợp, thân Tý thìn trợ mệnh, mang lại tia sáng mới, đặc biệt là những người tuổi Tý độc thân, ai đó đặc biệt sẽ xuất hiện và thay đổi thế giới của bạn theo cách tích cực. Thật là thú vị, đúng không nào? Hãy dành thời gian quan sát đối phương và xem bạn có thể học hỏi và nhận được những chia sẻ, những nhận xét gì từ phía họ nhé. Hôm nay chính ấn chiếu mệnh mang lại rất nhiều những giá trị, lợi ích cho những người tuổi Tý sẵn sàng hành động, sẵn sàng dấn thân và trải nghiệm, sẵn sàng chia sẻ ý tưởng. Thế nên nếu bạn có bất cứ kế hoạch và ý tưởng thú vị nào thì hãy chia sẻ nhé. Kim thủy tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời gian này đã được cải thiện rõ rệt. Ai đang thực hiện về cân nặng cũng dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Bạn luôn có ý thức tập luyện thể thao, nếu không tới được phòng tập cũng chọn phương án đi bộ gần nhà. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có nhiều trải nghiệm thú vị và ý tưởng sáng tạo mới. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, khi làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng, suy nghĩ trước sau. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 tìm bạn thì cũng đừng ngại nhé, bởi chẳng ai có thể sống được thay bạn trong cuộc sống này cả. Đường tài lộc của tuổi Sửu khá là khởi sắc hơn mọi ngày. Tuy không phải là con giáp giàu có nứt vách, nhưng ít ra bạn có ý chí làm giàu, không đầu hàng trước số phận. Đầu óc lúc nào cũng nhanh nhẹn, linh hoạt, tìm đường kiếm tiền. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nay đừng lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Tử vi tuổi Đinh Sửu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 người tuổi dần cứ không khăng là do lỗi của người khác trong này có tỷ kiên đã chỉ ra rằng nếu bạn cứ làm theo ý của mình thì thật khó để có một ngày làm việc hiệu quả và có được sự đón nhận của mọi người thế nên lời khuyên cho bạn là hãy linh hoạt khéo léo hơn trong ứng xử nhé ngũ hành xung khắc bạn sẽ bận rộn với việc suy nghĩ tính toán về vấn đề tài chính thay vì dành quá nhiều thời gian cho các cuộc hẹn hò bạn có một chút thiếu quyết đoán liên quan đến công việc thậm chí bạn gặp khó khăn trong việc đưa ra một chọn lựa quan trọng nào đó. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, đừng quên nghe chú Đại Bi tiêu trừ tai ách. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có nhiều ý tưởng phát triển mới mẻ. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, thoải mái sáng tạo, có những bước đi mới trong sự nghiệp. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, đề xuất phương án mới sẽ rất dễ được tán đồng và thông qua. Tử vi tuổi canh dần,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 ngày 20 tháng 4 năm 2023 của tuổi Mão. Chính ấn xuất hiện trong vận trình ngày thứ năm này của người tuổi Mão, nên công việc khá cứng nhắc. Mão vốn là người thông minh, nhân hậu, không ham danh lợi nên công việc khó phát triển nhanh. Trong ngày, bạn có thể sẽ gặp đôi chút chuyện rắc rối ập xuống liên quan đến sếp. Đường tình cảm vì mộc khắc kim, nên người tuổi Mão cũng khá vất vả. Nhiều bạn trẻ tuổi Mão khổ vì tình, chỉ vì nghĩ quá nhiều cho người ta mà làm khổ mình, con giáp này hay bị thiệt thòi trong các mối quan hệ và dễ bị lợi dụng tình cảm. Vận tài lộc của Mão cũng lao đao không kém. Nhiều món nợ từ lâu đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu đòi lại được. Nhiều người bên ngoài giả tạo ngon ngọt vay tiền nhưng đến khi bạn hỏi nợ thì im bặt. Cầu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cuộc sống đôi khi bị chững lại và dập chân tại chỗ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, sống với hiện tại là mở rộng,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 Tình duyên lứa đôi trong ngày hôm nay tiến triển rất tốt, cuối ngày chính là thời điểm may mắn nhất. Các mối quan hệ xã giao xung quanh cũng tiến triển tốt. Đường tài lộc nhờ thực thần nâng đỡ, nên người tuổi thìn có được lộc lá đầy mình. Lộc trong ngày không phải là được cho nhiều tiền hay nhặt được tiền, mà bạn có thể sẽ được mời đi ăn, được cho đồ ăn hoặc được người khác tặng quà, ủng hộ. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa,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 khiến mọi việc được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi hơn hẳn. Có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, nhưng không phải ai cũng biết ơn bạn vì những điều bạn đã làm. Do đó, hãy giúp đỡ mọi người bằng tấm lòng vô tư, đừng so đo thiệt hơn, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi hoặc buồn bực không đáng có. Tuy nhiên, hỏa khắc kim, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể mâu thuẫn vì những quan điểm bất đồng với nhau. Hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại, đừng để tình cảm đôi bên dạn nứt. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, đầu óc thông minh, xử lý công việc tốt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, công lao không được người khác ghi nhận. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không nên so đo, tính toán quá nhiều. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy,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 bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn, bởi bạn có biết hiện tại là một thời điểm rất thích hợp để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Những người trẻ tuổi có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc những người lớn tuổi hơn mình. Bạn mệnh nên thử lắng nghe ý kiến của người khác trước khi nóng nảy phản bác, bởi dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Thương quan xuất hiện cũng cho thấy bản mệnh tuổi ngọ không nên quá hiếu thắng trong mọi việc. Bạn có thể cố gắng hết sức để đạt được thành công. Tuy nhiên, không nên sử dụng mọi thủ đoạn có thể để đạt được điều gì đó. Hành động đó vốn không được ai đánh giá cao. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa cho nửa kia. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, không nên bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.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 nên cẩn thận bị mất chức, nghỉ việc hoặc nghỉ học. Ngày này, tâm trạng của bạn khá khó chịu, không muốn làm gì cả, chỉ muốn được thở phào nhẹ nhõm một chút, vì thời gian qua đã quá áp lực rồi. Điểm sáng trong ngày là mặt tình cảm vì thổ sinh kim. Mùi được bạn bè và người thân ủng hộ, giúp đỡ trên mọi phương diện. Nhờ biết chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu cho nhau khiến tình cảm của bạn và người ấy trở nên bền chặt hơn. Hãy lên kế hoạch cho tương lai gần của mình, những cơ hội tốt về tiền bạc sẽ đến với bạn sớm thôi. Chăm chỉ, nỗ lực cố gắng thể hiện năng lực bản thân cũng như nắm bắt tốt thời cơ sẽ giúp bạn nhận được kết quả xứng đáng. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, âm thầm nỗ lực một mình mãi rồi cũng quen. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, thiên hạ chỉ tập trung vào lỗi lầm của bạn. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, càng lớn tuổi con người càng ít nói đi, nghĩ nhiều hơn,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 ngày 20 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Xem tử vi ngày thứ năm này có thiên quan chiếu mệnh, người tuổi thân vướng phải nhiều điều không mong muốn trong ngày hôm nay. Bạn có thể sẽ phải đối diện với những rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra, vì vậy điều cần thiết nhất là hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý khi trao đổi với những người có quyền cao chức trọng. Bạn vốn là người nhanh nhẹn và thông minh, tuy nhiên bạn lại quá cứng đầu, đôi khi không biết cách tùy cơ ứng biến nên dễ gây ấn tượng không tốt với mọi người. Thổ sinh kim cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và những người khác giới tiến triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể cho những người tiếp cận mình một cơ hội. Bất đâu nếu mở lòng, bạn sẽ tìm được một người thực sự phù hợp. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, chú ý trong khi trao đổi với người khác. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa,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 nên các mối quan hệ tiến triển thuận lợi. Sống trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè nên bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và biết hết giá trị của cuộc sống. Vận tiền bạc gặp cục diện hai hành kim tương hòa, nên dậu không phải đau đầu quá nhiều vì tiền. Việc mạnh dạn nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình khi bị vay tiền sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái cũng như nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, bạn bè luôn gắn bó và ủng hộ bạn mọi lúc,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 giúp tình cảm của người tuổi tuất đang có những dấu hiệu tích cực. Nếu bạn và người ấy yêu nhau đã lâu rồi thì đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất để hai người bàn tính tới chuyện kết hôn đấy. Bạn dễ dàng tiếp thu năng lượng từ những người khác, vì thế hãy tránh những người tiêu cực. Chuyện tiền bạc nhờ thực thần nâng đỡ, bạn có cơ hội cho phép bản thân mình được thử sức, cũng như thực hiện các kế hoạch làm ăn lâu dài. Hữu xạ tự nhiên hương, làm ăn trong sạch khiến người khác yêu quý, dễ mà có lộc ăn uống. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, không nên ở bên cạnh những người hay than thở. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, cuộc sống này chưa đủ mệt mỏi hay sao còn soi xét nhau. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, chính bạn có thể tạo ra cơ hội cho chính mình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, bạn là người có năng lực nhưng chưa được nhìn ra. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, bạn có trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo,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 nếu cảm thấy năng lực của mình so với đồng nghiệp có phần thấp kém hơn thì bạn cần nhanh chóng vực dậy tinh thần. Đường tình cảm may mắn nhờ cục diện kim sinh thủy nên cuộc sống đỡ áp lực hơn rất nhiều. Bạn có thể xin nghỉ làm và đến một nơi nào đó yên tĩnh để tinh thần, đầu óc được thư giãn cùng người yêu, bạn bè cũng rất tốt đấy. Về mặt tài lộc của người tuổi hợi cũng có những thay đổi tốt, sự ổn định và sự an toàn luôn là những yếu tố không thể thiếu của bạn. Bạn có thể chiều bản thân mình một chút, bằng cách mua món quà mà mình yêu thích bởi may mắn đã mỉm cười với bạn rồi. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, nên sống cho bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, ghen tuông làm người ta thay đổi mau lắm. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, bạn sẽ nhìn thấy được bộ mặt thật của một vài người. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, có nhiều người chỉ giả vờ đối xử tốt với bạn mà thôi.